Bài 1 Tìm số chung bình cộng của các số sau. Cô đọc lại. Bài 1 Tìm số chung bình cộng của các số sau 137, 248 và 395. Các con cùng nghe lại nội dung Tìm số chung bình cộng của các số 137, 248 và 395. Các con ạ, à, ở bài tập này thì các con thấy rồi muốn tìm trung bình cộng, trước tiên ta phải đi tìm tổng của các số, rồi chia đều cho số số hạng, chúng mình sẽ ra trung bình cộng. Với bài này chúng mình có 3 số, như vậy chúng mình phải đi tìm tổng của 3 số, rồi chia cho số số hạng, tức là chia cho 3, chúng mình sẽ ra kết quả. Cô và các con sẽ cùng làm bài giải như sau. Trước tiên các con cùng quan sát. Cô tóm tắt, cô có số thứ nhất là 137. Số thứ hai của cô là 248. Số thứ ba của cô là 395. Các con thấy cô có 3 số và công việc của cô là đi tìm trung bình cộng. Của ba số này trung bình cộng là gì? Là cộng 3 số lại và chia đều. Như vậy chúng ta sẽ gộp 3 số lại rồi chia đều thành 3 phần bằng nhau. Thì mỗi một phần này nó chính là trung bình cộng và mình đi tìm trung bình cộng của ba số tức là ta đi tìm một cái phần này. Vì vậy muốn tìm được trung bình cộng, ta chỉ cần lấy ba số cộng lại với nhau rồi chia đều cho 3, ta sẽ được trung bình cộng. Vậy bài giải của chúng mình được thực hiện như sau. Trung bình cộng của các số 137, 248 và 395 là mở ngoặc 137 cộng 248 cộng 395 đóng hoặc chia cho 3, kết quả bằng 260.